À, xin chào tất cả các bạn. À, xin chào mọi người đã đang theo dõi cái buổi livestream tối nay nói về à, xu hướng của thị trường chung trong thời gian tới. À, như chúng ta đã biết thì trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong tuần vừa qua, thị trường chung có một đợt à, hồi phục khá đáng kể. À, tuy nhiên thì à, theo quan điểm của DVD, cá nhân DVD, thì à, cái xu hướng này có lẽ là sẽ không còn kéo dài được xa bởi vì à, với những cái mà kiến thức mà những cái kinh nghiệm đúc rút từ nhiều năm qua thì uh, ờ, DB thấy rằng là cái việc mà để thị trường bước vào một trend trend của tăng mạnh khả năng đó là rất là thấp à, thứ nhất là chúng ta sẽ phân tích về cái chỉ số VN Index ạ à, chỉ số VN Index thì chúng ta có hai cái chỉ số chính mà để chúng ta biết được đó là chỉ số VN30 ở à, đây là chỉ số VN30 một cái chỉ số mà chúng ta thấy rằng là nó tập hợp tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn và các cổ phiếu vốn hóa lớn thì chúng ta thấy rằng những cổ phiếu à, mà chúng ta thấy quan tâm đó là những cổ phiếu như là Vietcombank à, chúng ta phân tích về những cổ phiếu vốn hóa lớn trước để chúng ta sẽ nhìn về cái xu hướng của cái thị trường chung trong thời gian tới ở à, trong trường hợp mà chúng ta thấy là Vietcombank có lẽ chúng ta đang thấy gọi là uh, sau khi mà có nhịp hồi đây chúng ta gọi là những nhịp hồi bằng cái vùng gọi là vùng kháng cự trước đó thì cổ phiếu này đang trong quá trình Ờ, chúng ta gọi là quá trình đi ngang trong 3 phiên gần đây 3 phiên gần đây và việc để cái cổ phiếu này bước vào một chu kỳ tăng mới có lẽ giai đoạn này nó là khá thấp bởi vì thông thường cổ phiếu mà nó đi qua cái đường S mà 200 tức là nó sẽ có sự biến động biến động chúng ta phải sideways trong vùng này đấy là góc độ về chúng ta xử lý trong cái xu, quá trình xu hướng à, tiếp theo chúng ta thấy là việc mà cổ phiếu bị gãy với khối lượng lớn và những cái quá trình hồi phục này chúng ta thấy rằng cái quá trình hồi phục này nó không phải là tạo ra một dòng tiền lớn chúng ta nhớ là tạo tạo ra dòng tiền lớn nên để tạo ra một xu hướng tăng mạnh trong đoạn này có lẽ điều này nó cái xác suất độ rủi ro là khá cao nên trong trường hợp mà chúng ta đầu tư đặc biệt là đầu tư với số vốn lớn ở trong đoạn này thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là khả năng để cho chúng ta có cái mức lợi nhuận trong đoạn này giữa chúng ta tính là tính lợi nhuận trên rủi ro thì rõ ràng trong đoạn này là là, là thấp ở những cái đợt mà cổ phiếu sau khi gãy kênh hồi phục đến cái vùng kháng cự mới nó là chuyện nó bình thường luôn luôn xảy ra nên chính vì vậy thì rõ ràng cái áp lực có thể điều chỉnh ở trong đoạn này nó sẽ là khá cao trong trường hợp nếu nó có bứt phá tăng mạnh thì nó cũng chưa đi được xa đấy là trường hợp rất là tích cực thì cổ phiếu Vietcombank ở trong đoạn này trong chúng ta sẽ có hai kịch bản xảy ra nếu trường hợp nó giảm với khối lượng lớn đặc biệt là khi nó về cái vùng hỗ trợ này mà khối lượng cạn kiệt khối lượng thấp thì khả năng nó sẽ là sideways trong vùng này còn nếu mà trong trường hợp mà nó điều chỉnh với khối lượng lớn thì khả năng nó sẽ bị xuyên thủng này nên rõ ràng là các kịch bản ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi diễn biến của cái chỉ số VN Index hoặc là VN30 và chúng ta phân tích thêm một số các cổ phiếu khác như là BIDB ở BIDB thì có có lẽ là cái nhịp hồi của nó nó không giống như Vietcombank nó yếu hơn những cái nhịp hồi này chúng ta thấy là cái quá trình bán tháo như cái đợt thông tin Covid vừa rồi ạ khối lượng rất lớn và những nhịp hồi này nó cực yếu để vượt thoát hay để tăng mạnh để chúng ta lấp những cái gap này có lẽ là chúng ta cần rất nhiều thời gian cái thứ hai nữa là kể cả nó có hồi phục thì cái vùng kháng cự này này rất là mạnh tất cả cái vùng kháng cự rất là mạnh nên nếu chúng ta gọi là đầu tư mà để chúng ta mua nắm giữ lâu dài thực ra nó vẫn có những rủi ro bởi vì có thể nó sẽ tiếp tục test lại đỉnh này test lại đáy này và chúng ta sẽ uh, mất chi, chi phí cơ hội cho những cái nhóm cổ phiếu khác ở ờ, CTG cũng tương tự như vậy với những cái đợt mà chúng ta thích biết rằng là trong đầu tư chứng khoán những cái nhịp gãy này này chúng ta nhịp gãy Dũng hay gọi là SOW6 trong a là những cái nhịp gãy của cái một cái chen giảm SOW6 thì thông thường nó sẽ quay trở lại hồi lớp gáp cái này Dũng đã có nói với quý vị các bạn khá là nhiều đây chẳng hạn những cái chỉnh gãy này thì thông thường nó quay trở lại lớp gáp và thậm chí là cái đợt này nó còn lớp gáp mạnh hơn đây chúng ta gọi là lớp gáp mạnh hơn nhưng rõ ràng những cái đợt này nó hồi phục khối lượng khá là thấp nên việc mà bán thì bán tháo hồi khối lượng thấp thì thường sau đó nó tích lũy và nó tiếp tục có những đợt điều chỉnh và những nhà đầu tư không có kinh nghiệm hoặc là có ít kinh nghiệm chúng ta hay bị mắc một cái bẫy như này nó là cực kỳ là là rất nguy hiểm với chúng ta à, chúng ta sẽ nói những cái cổ phiếu vốn hóa uh, lớn hơn cũng mang uh, có tác động khá lớn thị trường thì uh, ờ, GAT cũng tương tự như vậy À, thông thường thì chúng ta đầu tư chúng ta phải tính một cái trend dài hơn và chúng ta nhìn tổng thể chứ không phải chúng ta nhìn một hai phiên mà chúng ta có thể kết luận hoặc là một tuần chúng ta có thể kết luận được bởi vì ở đây chúng ta cũng thấy thấy rằng là nếu những cái đợt mà hồi giảm rất mạnh đấy thì cái quá trình hồi phục nó cũng chỉ lấp được cái khép này, này thôi trước khi nó có thể giảm tiếp và những cái đợt này chúng ta đều thấy là những kịch bản trong nếu những ai học về VSA thì chúng ta thấy là những cái đợt giảm rất mạnh này đây giảm rất mạnh với khối lượng lớn thì thường sau đó nó có trình hồi phục trước khi nó có những cái đợt giảm sâu hơn nên nếu chúng ta mua bán hàng ngày hoặc là chúng ta đầu tư mà chúng ta thiếu kinh nghiệm chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro à, dù giá dầu có hồi phục nhưng rõ ràng cái xu hướng dài hạn trung hạn ngắn hạn thì có lẽ nó đang có chỗ quá trình hồi ngắn nhưng rõ ràng là với cái áp lực của những cái dòng tiền bị bán tháo ra đoạn trước với quá trình hồi phục như này nó không có đủ đủ gì ạ không có cái đủ độ uh, tin cậy với chúng ta nên rõ ràng là chúng ta cần nhìn ở đây là nhìn cái vấn đề rủi ro giữa cái lợi nhuận uh, Dũng không muốn đưa những cái vấn đề tiêu cực ở đây mà Dũng muốn cho các bạn biết rằng là việc mà chúng ta đầu tư chúng ta cần phải nhìn nhận rủi ro 99% các nhà đầu tư thất bại là chúng ta không quan tâm đến rủi ro mà chúng ta chỉ nhìn về những cái yếu tố mang tính chất lợi nhuận nhưng nếu chúng ta bóng đá bóng đá mà chúng ta không quan tâm đến phòng thủ thì rõ ràng chúng ta ghi bao nhiêu bàn chúng ta cũng bị thua bị thua thậm chí là thua thảm hại PVD cũng là một cổ phiếu vốn hóa và cũng có thể tác động khá lớn thị trường à, việc mà cái vùng kháng cự này rất là mạnh đúng không kháng cự rất là mạnh những đợt giảm rất là mạnh ở đây chúng ta thấy là những cái đợt giảm này nó đều hồi phục hoặc là chúng ta cũng đã thấy những cái đợt giảm lớn hồi phục xong lại tiếp tục đi xuống giảm lớn hồi phục xong lại tiếp tục đi xuống thì ở đây là một cái cái cách mà ở ờ, những nhà tạo lập họ bán ra sau đó thì họ kéo lên với khối lượng lớn để họ tiếp tục kéo xuống đây là một cái chiến lược rất là là là hay của các nhà đầu tư lớn để họ bán được nhiều hơn sau đó họ sẽ thu gom ở những phần cuối lúc này ừ, ở trong vết A chúng ta gọi là những quá trình bán tháo hay là nếu những ai học thì chúng ta gọi là CSC tức là cái quá trình mà tạo ra cái sự hoảng loạn của các nhà đầu tư thì vậy vậy ở trong vụ này chúng ta thấy là việc mà đang đi xuống hồi phục chúng ta gọi là trong quá trình tích lũy ở đây nó sẽ mang tính chất rủi ro với phần lớn các nhà đầu tư và chúng ta thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu thế giới di động cũng tức là cổ phiếu mà chúng ta gọi là mọi người thì bảo cơ bản tốt nó cũng có những cái quá trình gãy kênh đời đi ngang gãy kênh hồi phục khối lượng khá thấp thì tất cả những điều này nếu chúng ta mua vào cái sự rủi ro nó cực kỳ lớn chúng ta thấy rằng trong những chu kỳ trước chúng ta thấy là một quá trình giảm rất mạnh đấy quá trình giảm rất mạnh thì thường thì nó có quá trình lấp gáp đây những quá trình lấp gáp và nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hoặc là uh, thiếu hiểu biết thì thường chúng ta thấy những cái điểm này chúng ta thấy là rất là tích cực chúng ta mua vào và sau khi mua vào nó giảm mà chúng ta thấy là mất cái cái toàn bộ cái chi phí cơ hội trong cái việc mà chúng ta uh, không dám mua tại vì sau này nó tạo tạo đáy chúng ta không dám mua nữa đây là cái cái bài toán rất là quan trọng để chúng ta với các nhà đầu tư cả nhỏ lẻ các nhà đầu tư cá nhân chúng ta cần phải nắm được PNG cũng là một cái hệ thống chuỗi bán lẻ về vàng bạc đá quý cũng xảy ra những quá trình gãy ở trong quá trình mà đi xuống gãy kênh và những quá trình hồi phục này thường ở cho chúng ta biết rằng là những cái quá trình hồi phục khối lượng yếu thường nó sẽ xảy ra những cái đợt điều chỉnh rất mạnh bởi vì nó cần phải hấp thụ toàn bộ cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ ở đây nếu chúng ta không thu gom hết được cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bán tháo ở đây mà hồi phục như này thì cái rủi ro với chúng ta là rất lớn à, Masan cũng tương tự như vậy tất cả những cái điều mà chúng ta thấy là quá trình bán tháo bán tháo sau đó quá trình hồi phục với khối lượng thấp thì cái việc xu hướng này nó luôn luôn diễn ra cổ phiếu mặt san chúng ta có thể quay trở lại quá khứ chúng ta thấy là những cái diễn biến của nó nó đều khi mà nó bị gãy những cái kênh này kênh giảm mạnh thì thường nó có trình quá trình hồi phục hay là gãy kênh thường nó có trình hồi phục hoặc là những cái giai đoạn trước đó nữa đây giờ các bạn có thể xem lại ở những cái này là nếu chúng ta hiểu đây à, khi mà nó gãy gãy cái vùng ờ, hỗ trợ thường nó có hồi phục trước khi nó có thể giảm sâu nên nếu các bạn muốn đầu tư chúng ta cần phải hiểu rõ được cái quy luật của nó hiểu rõ được cái biến động của nó trong những cái chu kỳ của nó để chúng ta có những cái động thái đây chúng ta nhìn đấy động thái để chúng ta có thể thoát hàng trong những cái chu kỳ hồi phục à, chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta tập trung quá vào cái khung thời gian ngắn chúng ta sẽ phải trả giá rất là đắt những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thì chúng ta mua thường là chúng ta chỉ tập trung vào những khung thời gian rất là ngắn nên khi nó hồi phục chúng ta không chúng ta gọi là không uh, xử lý kịp ở những cái cổ phiếu mà nó đang nằm trong cái biến động SMA 200 đi ngang hoặc là SMA 150 nó đang đi uh, nằm dưới thì rõ ràng đây là những cái cái quá trình tích lũy rất là dài chúng ta biết là quá trình tích lũy là dài à, bản thân các nhà tạo lập họ chưa gom đủ cổ phiếu thì bản thân nếu chúng ta đầu tư mà chúng ta cứ cố cố thì rõ ràng cổ phiếu sẽ không lên được những cổ phiếu VIX cũng tương tự như vậy VIX cũng là một trong cổ phiếu tác động lên ở ờ, thị trường rất là lớn chúng ta thấy là dòng tiền ở cái xu hướng này vẫn đang rất là yếu nên việc mà nó có hồi thì rõ ràng chúng ta cũng gặp rất nhiều bất lợi trong cái việc mà đầu tư của mình à, cổ phiếu mà chúng ta cũng thấy rằng là trong nhóm này VRE thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy việc có những cái dòng tiền lớn như thị trường chung mà nó xấu thì nó cũng không lên được mạnh có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng từ đầu đến bây giờ thì chúng ta thấy là đa phần là uh, Dũng nói những cái điều nó cũng không được tích cực nên khi mà chúng ta tham gia vào thị trường thì chúng ta thấy rằng là học là nghe những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ phân tích ấy, thì chúng ta thấy là nó sẽ không được thoải mái đúng không thì cổ phiếu HPG là cổ phiếu mà quá nhiều nhà nhà đầu tư quan tâm quá nhiều nhà đầu tư chúng ta thấy là theo dõi trong cái thời gian vừa qua thì HPG nó khác hẳn các cổ phiếu khác đó là kênh xu hướng của nó đang trong quá trình xu hướng tăng à, khá là tốt kể cả trung hạn ngắn hạn và dài hạn à, tiếp theo chúng ta thấy là cái chất xúc tác của cổ phiếu này khi mà Trung Quốc đang có dấu hiệu là à, nhập à, cái thép của chúng ta Đấy, bởi vì Trung Quốc Trung Quốc là một cái nước mà uh, cũng công nghiệp phát triển rất là mạnh và cái nhu cầu thép của Trung Quốc rất lớn khi mà phần lớn các nhà máy thép mà ô nhiễm môi trường tới đây sẽ bị gọi là chúng ta gọi là bị đóng cửa với cổ phiếu này thì chúng ta nhìn được các biểu đồ tuần đấy đây biểu tuần khối lượng bán ra rất mạnh sau quá trình rút bỏ lần hai thì cái lượng cổ, cổ phiếu bán ra đã ít hơn rất nhiều nó cho chúng ta thấy là cái áp lực bán ra cổ phiếu này là cực kỳ thấp cái thứ hai là khi nó vượt qua cái đỉnh chúng ta gọi đỉnh một năm chúng ta tính là tính đỉnh một năm xu hướng một năm của nó đang khá là tốt đỉnh 52 tuần khá là tốt và với cái chất xúc tác như vậy với cái xu hướng đỉnh như vậy thì đây là những cổ phiếu mà có lẽ trên thị trường có mỗi cổ phiếu blue chip này nó có tạo ra cái điểm nhấn dấu ấn à, quan trọng là chúng ta cần phải tìm ra những cái điểm mua có độ phù hợp và chúng ta uh, tránh trường hợp là mua quá dài thông thường ở đây nó sẽ hình thành một cái mẫu hình uh, Dũng gọi là mẫu hình số 1 hay là mẫu hình uh, DRS thì những ai đã học về phương pháp của Dũng thì chúng bạn ta đã biết rằng trong cái đoạn này thì có rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám vùng này thì thông thường nó sẽ có những quá trình rũ bỏ ở vùng này trước khi nó có thể đi xa hơn à, ờ, bảy bản thân là nếu chúng ta tập trung quá mua nhiều quá thì có thể nó cũng chưa lên được nên rõ ràng là chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về các mẫu hình hiểu rõ hơn về những cái nền tảng khi mà chúng ta phân tích một cổ phiếu và đây cũng là những cái dấu ấn của dòng tiền lớn tham gia vào và các bạn biết rằng là với cái dấu ấn này thì chúng ta thấy rằng là trong ngắn hạn trung hạn và dài hạn cổ phiếu này là một trong cổ phiếu mà chúng ta cần lưu ý và chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta lựa chọn trong 30 cổ phiếu VN30 mà chỉ được một cổ phiếu thôi chúng ta cần phải nắm rõ được những cái xu hướng của nó nắm rõ được mẫu hình của nó nắm rõ được những chất xúc tác để tạo ra cái độ tăng trưởng một cách bền vững nắm rõ được cái thời điểm mua để chúng ta mua vào cái độ rủi ro thấp nên việc ở đây à, cái chỉ số VN30 rõ ràng cái xu hướng của nó đã không còn nhiều đúng không ạ và là nếu trường hợp mà nó tốt nó tích cực thì có sự nó có thể bị phá vỡ những vùng này nhưng rõ ràng những vùng này là vùng kháng cự khá là mạnh nên để nó đi xa có lẽ là chỉ số VN30 nó sẽ rất khó để đi xa nên việc mà chúng ta thấy rằng là khi nó lấp khép cái này hay là gấp toàn bộ cái cái cái khối lượng lớn như này tại vì đây là kịch bản mà Dũng cũng đã chia sẻ tức là một là đi ngang này gãy tiếp hai là có hồi phục và nếu ở trong vùng này chúng ta thấy nó sẽ tạo ra những cái quá trình là đứng tấn và nếu trong trường hợp hồi phục khối lượng đây nó phải rất là mạnh hoặc là có thể nó sẽ bị gãy ngay nên rõ ràng là chúng ta quan sát thì chúng ta ở trên cái chỉ số VN30 thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, rõ ràng là nó đang trong quá trình rung lắc ở những cái đỉnh ngắn hạn ở đây đây là cái biểu đồ ở ờ, chúng ta thấy là ở ờ, trong khi mà ngắn hạn này thì có thể nó sẽ bị rơi tiếp hoặc là nó có hồi một chút trước khi rơi nên chính vì vậy thì khi mà cổ phiếu chúng ta gọi là chạy hết đà đây quá trình chạy hết đà thì những cái nhịp này chúng ta cần phải lưu ý đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ à, chúng ta cần phải hiểu rõ về nó à, và chúng ta sẽ có rất nhiều các cổ phiếu um, trong đoạn này nó cũng đang tạo ra những cái chúng ta gọi là những cái tín hiệu khá tích cực à, vì sao Dũng lại nói như vậy bởi vì ở trong đoạn này nếu những ai thực sự hiểu biết về đầu tư thì chúng ta sẽ tập trung vào những cổ phiếu nó mang tính chất là có những chất xúc tác như là nhóm cổ phiếu uh, xây dựng công nghiệp nhóm cổ phiếu về sắt thép thì chúng ta thấy rằng là uh, Hòa Phát là một trong những cổ phiếu khá là ok còn những cổ phiếu như là cổ phiếu ờ, đường cũng đề QNS cũng đang tích lũy khá tốt này ở ờ, chúng ta nhìn thấy là GMS có những cái điểm nhấn cũng khá tốt và xu hướng này chưa lên được nhưng đang có những dấu hiệu của ờ, tích lũy à, dược hậu giang rất nhiều cổ phiếu đang có dược hậu giang đây đây là Dũng sẽ tổng kết cho chúng ta thấy là một loạt các cổ phiếu cái xu hướng bắt đầu hình thành ở những cổ phiếu khác nữa như là thế giới số vẫn đang trong quá trình tích lũy khá là tốt à, thế giới số và đây là những cổ phiếu của những thời gian tới nếu những bạn nào hiểu rõ về những cái biến động mẫu hình của nó thì đây là những cổ phiếu các bạn cần phải tuân thủ uh, trong cái xu hướng tới uh, những cái cổ phiếu như uh, là SZN chả hết SZN SNZ đây ghi dấu ấn đây dũng gọi là những cái dấu ấn rất là khá là tốt và chúng ta hãy kiên nhẫn đợi những cái, cái quá trình tích lũy để chúng ta có thể tham gia những cái cổ phiếu như này hoặc là những cổ phiếu um, PL PLC rất nhiều cổ phiếu để các bạn thấy rằng là nó đã hình thành một xu hướng tăng quan trọng là chúng ta cần phải quá trình tích lũy đủ lớn trước khi nó đi xa hơn trước khi nó vào kệ uh, một cái trend tăng mạnh nên dù là cổ phiếu của bạn uh, là cổ phiếu nào thì chúng ta cần phải là nắm rõ được đầu tiên là xu hướng sau đó thì chúng ta cần phải xem là cơ bản chất xúc tác vì sao cổ phiếu tăng mạnh và tiếp theo chúng ta cần phải nắm rõ được các mô hình những cổ phiếu mà nó vượt qua đỉnh như này thì thông thường nó sẽ có quá trình tích lũy đặc biệt là uh, quan trọng nhất là nó vượt qua đỉnh uh, đỉnh uh, một năm đây chúng ta có những cái đỉnh một năm thì đây chính là những cái điểm nhiều ấn nhấn dấu ấn để với nhà đầu tư cá nhân chúng ta sẽ nên tập trung vào những cổ phiếu như là cổ phiếu ngành bất động sản công nghiệp cổ phiếu ngành thép uh, cổ phiếu ngành uh, xây dựng đúng không những cái cổ phiếu ngành xây dựng hoặc là những cái cổ phiếu mà nó liên quan đến uh, được hưởng lợi như VGC cũng tương tự như vậy à, có những cái nền như này khi mà nó rũ bỏ thì đây là những cái điểm nhấn chúng ta mua ở đây khá là ok hôm trước có bạn mà hỏi là nền nọ nền ba có đúng không thì thông thường thì trong chúng ta mua cái nền ba này vẫn có thể những cái điểm mua khá là ok thì đây chính là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là đã vượt qua cái đỉnh mọi thời đại thì chúng ta có thể thấy rằng là nó khá là ok với chúng ta và còn rất nhiều cổ phiếu khác nên trong ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải hiểu rõ được cái biến động của nó hiểu rõ được cái xu hướng của nó hiểu rõ được cái à, những cái mẫu hình của nó để chúng ta có thể lựa chọn những cái cổ phiếu đặc biệt là những cái cổ phiếu có thể nó vẫn tăng trong cái đợt mà thị trường trung giảm những cái đợt tăng đó thì có thể là chúng ta biết rằng là trong quá trình giảm đợt hai này có thể có những lúc nó test lại cái đáy này một số trường hợp thị trường nó có thể test lại cái đáy này nếu test Dũng đã nói lại bạn là nếu test với khối lượng lớn à, khối lượng lớn thì cái quá trình nó gãy sẽ gãy còn nếu mà test khối lượng nhỏ thì có khả năng hồi phục và tạo ra chúng ta gọi là vai đầu vai trong đoạn này đây cũng là một cái à, cái phần rất là tốt hoặc nếu trong trường hợp mà bứt phá đi lên thì những cái đợt mà vượt qua những cái vùng khối lượng lớn này chúng ta thấy là khối lượng nó phải tăng rất là mạnh lúc đó chúng ta có tham gia vào thì chúng ta mới có độ an tâm còn nếu trong trường hợp mà chúng ta tham gia vào mà nó không có khối lượng thì chúng ta thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu blue chip trong VN30 nó có thể là gây lên những thực hại đáng kể với chúng ta đây là những phần mà Dũng muốn chia sẻ với quý bạn để chúng ta nắm rõ được cái xu hướng và có những cái kế hoạch cho mình một lần nữa thì Dũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong buổi tối hôm nay thì à, Dũng sẽ tổng kết lại cái này đó là chúng ta thấy rằng phần lớn các cổ phiếu trong VN30 thì thời điểm này rõ ràng là nó bất lợi chúng ta trừ cổ phiếu Hòa Phát à, Dũng nói như vậy đấy nhưng tuy nhiên thì các bạn ai những ai đã nắm rõ được các mẫu hình mô hình thì các bạn có thể lựa chọn để mua tại vì cái việc ở đây Dũng không khuyến nghị ở đây mà chúng ta cần phải hiểu rõ là chất xúc tác này ở ờ, xu hướng này ở ờ, mẫu hình và những thời điểm mua thì các bạn thấy rằng cái độ an toàn sẽ cao hơn các cổ phiếu vốn hóa trung bình đặc biệt là cổ phiếu uh, ngành bất động sản công nghiệp những uh, cổ phiếu uh, cát sỏi và một số các cổ phiếu có kết quả kinh doanh vượt trội trong cái quý 2 vừa qua à, chúng ta sẽ có rất nhiều các kế hoạch để chúng ta đầu tư trong một cái xu hướng tới nhưng tuy nhiên thì các bạn biết rằng là muốn đầu tư chúng ta cần phải nắm rõ được cái cổ phiếu trong dạng nào giai đoạn tích lũy hay đoạn tăng trưởng giai đoạn phân phối và nếu chúng ta mua vào giai đoạn phân phối thì chúng ta có thể trả giá rất đắt nếu chúng ta mua giai đoạn tích lũy thì chúng ta thấy rằng thời gian rất lâu cổ phiếu mới lên được còn nếu chúng ta mua vào giai đoạn tăng trưởng thì chúng ta có mua đoạn nào chúng ta thành công nên chính vì vậy thì hãy nâng cao cái kiến thức của mình à, thực ra nếu các bạn đi mà nghe ai đó phím hàng hay mách nước kể cả dũng như này thì các bạn rất khó để thành công bởi vì à, chúng ta cần phải hiểu rõ về kiến thức chúng ta cần phải nắm rõ được cái bản chất của thị trường bởi vì trong quá trình hồi phục như này thì có thể một số anh chị em sẽ thấy rằng là quá trình mà Dũng chia sẻ và Dũng ờ, đều đưa ra những kịch bản các bạn có thể xem lại Tuy nhiên thì ờ, với cái bản hồi này ờ, Dũng cũng đã tính trước được là một số trường hợp nó có thể hồi phục và đây cũng là một cái điểm mà hồi phục khá là là gần cái đỉnh ngắn hạn nên chính vậy chúng ta hãy thận trọng cho đoạn này để chúng ta giữ được tiền nếu những ai đã thành công còn những ai chưa mua thì chúng ta có thể là tiếp tục quan sát hoặc là chúng ta có thể theo dõi những cổ phiếu vốn hóa trung bình bởi vì những cổ phiếu đó đặc biệt là những ngành mà chúng ta thấy là uh, có tốc độ tăng trưởng cao hoặc là tăng trưởng cao trong thời gian tới sẽ có thể giúp chúng ta uh, có những lợi nhuận từ bây cuối năm một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn và chúc các bạn thành công xin cảm ơn